chào anh em tiếp tục lại quay trở lại với anh em với cái à, dòng máy phân âm một tài xỉu đấy thì cũng có rất là nhiều anh em gọi điện cho tôi nói tôi rằng là cái video của của anh sao nó lại sao không test nhiều lên để cho anh em thấy mà chỉ có test đến 10 chén Đó, thì ờ, cái 10 chén đấy nó nói rất thật với anh em là 10 chén nó tượng trưng cho 100 phần trăm đấy thì cái chén nó phản bao nhiêu hay là nó được bao nhiêu chén nó chuẩn bao nhiêu chén thì nó như thế thì anh em mới xét vào đấy, nó được bao nhiêu phần trăm à, thì nếu mà anh em cảm thấy như thế chưa đủ thì tôi ngày hôm nay tôi sẽ làm một video này test cho anh em test cho anh em 20 chén để cho anh em thấy được là cái máy phân âm này nó hiệu quả với anh em như thế nào đấy. và hơn nữa cái máy phân âm này nó còn bao ổn cho anh em nhé anh em đi đến bất kỳ cái sân chơi nào anh em đều có thể chơi được nhé đấy thì không nói dài dòng với anh em nữa nhờ đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái dòng máy phân âm một tài xỉu này thì cái dòng máy phân âm một tài xỉu này anh em nào đã dùng rồi và anh em nào đã từng mua về của, của tôi rồi thì là anh em thấy được cái hiệu quả của nó và cái cách báo của nó vô cùng chuẩn xác cho anh em tuy là máy báo mặt hột tài xỉu thôi nhưng mà anh em căn cứ vào đó anh em đánh anh em căn cứ vào cái mặt hồ tài xỉu mà mà cái máy máy phân âm này nó báo cho anh em thì anh em căn tài căn xỉu anh em đánh nó rất là chuẩn xác nhé ít khi là về những cái chén phản lắm đó nói chung là nó báo mặt hồ tài xỉu nhưng mà nó cho anh em những cái tỷ lệ tài xỉu rất là chuẩn nhé đó thì à, đây, bật lên. để lên sân chơi thì anh em chỉ cần à, bật cái máy lên thôi và ấn một cái nút đỏ này là xong nhá rất đơn giản đấy, đây là cái bảng báo dung của nó đây đấy, một ngắn nó sẽ là à, một dài nó sẽ là có 5 có 6 một ngắn à, hai ngắn nó sẽ là có nhất có nhị đấy, và một ngắn một dài nó có mặt 3 mặt 4 mặt 3 mặt 4 là là là anh em không đánh nhá anh em tùy nói chung là tùy anh em anh em đánh cũng được anh em không đánh cũng được Đấy. nói chung là nó ở ngưỡng nó ở ngưỡng tài và xỉu nên là anh em không cần phải quá bận tâm về cái đấy đâu nó về cũng anh em cũng không liên tiếp đấy nhưng mà nó khi mà anh em đánh mà nhỡ đầu chặt cái thì là có phải đấy là cái cái, xui cho mình không anh em có đồ chơi anh em đánh lúc nào cũng được đấy mà đồ chơi này lại hoàn toàn không tang anh em chỉ cần cầm một cái máy nhỏ duy nhất này thôi anh em vào sân chơi khi người ta sóc hồ tài xỉu thì nó sẽ báo cho anh em rất là chuẩn xác luôn thử cho anh em này đấy và một điều nữa là khi mà anh em lắc mà anh em đeo cái máy này mà anh em chưa thấy nó rung mà khi người ta lắc rồi chưa thấy rung thì là đây chính là cái cái, cái tăng cái tần sóng của nó nhé tăng cái tần sóng bắt của hồ tài xỉu này anh em chuyển bấn ấn vào đây thôi đó đấy, anh em bấn vào đấy một cái này có bốn nấc thì anh em nấc một anh em chưa được thì anh em đến nấc hai nó hai dung nhé đấy, đấy, nó là cái tăng tần sóng của báo mặt hồ tài xỉu đấy hai ngắn này hai ngắn hai ngắn thì nó có mặt à, nhất mặt nhị thì là anh em căn cứ vào đó anh em đánh xỉu đó nhị xỉu đúng không anh em Đấy, tiếp tục với anh em một chén này này một ngắn một dài một ngắn một dài có 3 4 thì là anh em đánh cũng được anh em không đánh cũng được chén này tôi bỏ Đấy, hai mặt tứ xỉu hai chén rồi đúng không Đấy, một dài một dung dài đánh tài đúng không anh em một dung dài đánh tài mặt một dung dài có mặt 5 mặt 6 vì là anh em căn cứ vào đó anh em đánh tài nó báo mặt một tài xỉu thôi nhưng mà khi mà anh em nó đã báo cho anh em rồi là cái mặt một tài xỉu ở trong nó ít khi bị phản lắm nhá mở cho anh em này Đấy, hai mặt ngũ một mặt tam đó là nó là tài đúng không anh em đây, vừa rồi là tôi đã test cho anh em ba chén đúng không ba chén ba chén thì ờ, sẽ ghi là chuẩn này chuẩn là phản đấy thì là có một chuẩn này hai chuẩn này ba chuẩn rồi đúng không anh em ba chuẩn rồi tiếp tục cho anh em này một dung dài một dung ngắn một dung dài một dung ngắn tiếp tục lại có mặt ba mặt bốn anh em đánh cũng được anh em không đánh cũng được đấy hai mặt tam nhưng mà cái này nó đề tài đấy đúng không nó là cái ngưỡng của tài và xỉu nên là rất là khó đánh cái chén đấy. đấy nói chung là anh em đánh cũng được nhưng mà khi nào sật là đỏ thì anh em đánh nhé hai dung ngắn hai dung ngắn thì là hai dung ngắn thì là nó là mặt nhất mặt nhị thì anh em căn cứ vào anh em đánh xỉu cho tôi nhé đó 442 này đúng anh em tiếp tục là chén thứ 1 2 3 4 5 chén rồi này một dung dài một dung dài thì là anh em đánh tài đúng không đánh tài mở cho anh em này đó 624 này tiếp tục cho anh em chén nữa này một dài một ngắn một dài một ngắn thì đó là cái này tôi sẽ đánh tài đi rồi tôi thua nhá tôi cứ cho chén đấy là chén phản đi đấy. nó lại không dung không dung thì tiếp tục anh ạ ấn nút bật tần sóng lên đấy, một dài một ngắn nó là có mặt ba mặt bốn chén này tiếp tục tôi đánh tài tiếp đó bốn đúng không tài một dài một ngắn tiếp tục trái này đánh xỉu rồi tôi bị phạt Đấy. có mặt tang nhưng mà nó lại là tam lục lục hai ngắn hai ngắn nó xỉu mở cho anh em này chén này thì tôi cũng thích xỉu rồi đó xỉu một ba năm hai dung ngắn hai dung ngắn tiếp tục là xỉu mở cho anh em này đấy lại một ba năm hai dung ngắn tiếp tục hai dung ngắn này mở cho anh em này đấy năm hai hai này 2 4 6 8 10 12 chén rồi tiếp tục hai dung ngắn mở cho anh em này Đấy, 1 1 3 một dung dài một dung ngắn một dung dài dung ngắn thì chén này chén này vừa chén trước tôi đánh xỉu chén này tôi đánh tài đấy có mặt tam này tam này như tam như này là tam tài đúng không anh em đó tam tài đúng không đó. Đấy, một dung dài một dung dài đó là tài đúng không một dung dài nó tài mời cho anh em đấy hai ba sáu hai ba cháu dung dài một dung ngắn thì chén này vừa đánh tôi đánh tài giờ tôi đánh xỉu Đấy, chén này đánh xỉu khoan đã chén này bị phản nhé chén này một dung dài một dung ngắn nhưng mà nó không có mặt tam mặt tứ thì cái chén này nó là phản phản nói chung là cái chén này là máy đoán sai cho là bên phản hai bốn sáu tám mười mười hai mười ba mười sáu còn bốn chén nữa một dung dài một dung ngắn một dung dài một dung ngắn thì nó là vừa nãy là tôi đánh xỉu tôi giờ tôi sẽ đánh tài Đấy. tài sai này tài một dung dài có ngũ lục tài Đấy. dài một ngắn một dài một ngắn thì nó là của chén này tôi bỏ Đấy. bảo toàn tỷ số phải, đúng không một dung dài một dung dài thì nó là tài Đấy, cái chén này thì nó đã bị phải đây nó là chén phản đó thì uh, tôi đã test xong cho anh em Đấy, 20 chén về cái dòng máy phiên âm này nó nó báo cho anh em Đấy, rất là chuẩn đúng không anh em đây là những cái chén phản mà tôi đánh này nếu mà phải như anh em thì anh em bỏ thì cái tỷ lệ của nó sẽ không phải là 15 chén đúng và 5 chén sai đâu nhé nó sẽ là phải là hơn Đấy, thì là anh em theo dõi cái video rồi anh em cũng đã biết rồi Đấy, tôi đánh thì là nó cái phần trăm của tôi nó nó đen chẳng hạn thì là tôi sẽ đoán sai đây thì nói chung là anh em nào mà chưa sử dụng cái máy này hay là chưa biết về cái dòng máy phân âm hột tài xỉu này thì là anh em sẽ không thấy được hết những cái ở trong cái máy này nhé tuy nó báo mặt hột tài xỉu nhưng mà anh em đánh tài đánh xỉu vô cùng chuẩn nhé nó không giống như bất cứ cái loại máy phân âm tài xỉu khác Đấy. khi mà báo mặt hồ tài xỉu nhưng mà bị rất là nhiều những cái gen phản Đấy, và riêng cái dòng máy phân âm Thái Lan này máy phân âm tài xỉu bao ồn này thì anh em anh em sẽ tự tin anh em đánh những cái chén tài chén xỉu Đấy. khi mà máy nó báo cho anh em rất là chuẩn Đấy, thì video này tôi làm test cho anh em cái máy phân âm hồ tài xỉu bao ổn này cho anh em Đấy, cho anh em thấy cái hiệu quả của nó xác suất của nó về tài về xỉu nó có cao hay không Đấy, thì anh em xem video anh em đã biết thì video này tôi làm đến đây là hết chào tất cả anh em